Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì trong cái video ngày hôm nay, Tiến sẽ tiếp tục nhận định cũng như là phân tích cho anh em hai cái trận đấu lượt về tại giải đấu cúp C1 châu Âu. Đó chính là trận đấu giữa cái thằng Bayern với Man City này cũng như là Inter với Benfica. Thì riêng trong cái video này, Tiến sẽ lên trước cho anh em cái trận đấu giữa Bayern với Man City nhé anh em. Thì cái trận này được diễn ra vào lúc 2 ờ, giờ khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai. Đấy thì trước khi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 nhưng mà hiện tại tôi toàn bộ các trận đấu uh, mà mà tiến có thời gian tiến dành ra tiến lên video cho anh em tiến vẫn lên đầy đủ tại cái kênh tiếng bóng đá nha ok thì quay trở lại với trận đấu giữa em với Man City thì trước khi nói về trận đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà cái đó đưa ra nhé đây anh em thì hiện tại anh em có thấy này à, đội chủ nhà bay em cùng với đội khách Man City nhà cái đã đánh giá ở trận đấu này là về mã kèo đồng nhé anh em đó Man City à, được nhà cái ship ở mức cửa trên một chút khi mà có cái tỷ lệ ăn là bỏ một ăn 0.86 và mấy em là bỏ một ăn 1.04 nha anh em đấy còn à, ở mã kèo hiệp 1 thì cũng có mã kèo đồng luôn này đó Man City bỏ một ăn 0.86 luôn và mã cả chặn là bỏ một ăn 1.02 dành cho mấy em còn cái mã tài xỉu trận đấu này đó chính là bao hòa bao hòa cả chặn uh, và 1.25 ở ngay trong hiệp 1 anh em kết mã nào thì vào mã đó thôi đấy thì hiện tại tiến cũng muốn nói là đây là những mã kèo mà tiến sàng lọc kỹ nhất đó những mã kèo mà chuẩn nhất của nhà cái để tiến đưa lên đây cho anh em tham khảo đó để chút nữa tiến sẽ cùng anh em lựa chọn những cái mã mà ok nhất để anh em có thể đầu tư nhá thì hiện tại tiến sẽ không đưa những cái trang chính thức lên đây nữa vì nó sẽ vi phạm bản quyền anh em cũng như là, là là nó sẽ bị xóa cái video này nọ các kiểu ấy cho nên tiến sẽ sàng lọc ra những cái uh, mã kèo như này cho anh em dễ nhìn hơn đúng không tiến ghi rất là rõ ràng cho anh em dễ nhìn đấy và tỷ lệ chấp phạt góc thẻ phạt rồi hiệp 1 này Tiến cũng giới thiệu thêm FT ở đây có nghĩa là cho những anh em nào chưa biết nhé FT là viết tắt của tích từ là cả chặn còn HT là ở hiệp 1 với anh em anh em nên nhớ nhá đó thì như Tiến đã vừa mới chia sẻ đây chính là tỷ lệ chấp này cũng như tài xỉu cho anh em rồi đúng không thì tiếp theo đây anh em mới xem này mã kèo phạt góc thì cũng có các mức chấp rất là hấp dẫn như là mã kèo chấp cả chặn thì bay em nó sẽ chấp góc Man City với mức chấp là 0.25 đó anh em nên nhớ nha bay em chấp góc Man City mất kèo chấp cả chặn nhưng mà ở riêng hiệp 1 ở ngay trong hiệp 1 thôi thì hai đội lại có trái ngược nhau và mã chấp đó chính là Man City nó sẽ chấp ngược lại cái thằng Bayern đó chấp ngược lại mã kèo chấp ở ngay trong ờ, hiệp 1 mã kèo chấp gốc anh em anh em nhớ nhé nè tiếng ghi rõ ràng phải gốc à, ờ, còn cái mã kèo thẻ phạt ở trận đấu này đó chính là mã kèo đồng cho hai đội cũng như mã kèo tài xỉu ở trận đấu này về thẻ phạt là 3.5 nhé anh em đấy thì với những cái mã kèo này trước khi đưa ra cái tỷ lệ kèo chọn à, mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước phân tích cũng nhận định về cặp đấu này trước nha đó thì còn về cái vấn đề mà chơi trên trang ấy tiến cũng muốn chia sẻ thêm những anh em nào mà thật sự muốn có một trang chơi uy tín mà tin tưởng tiến ấy muốn cùng đầu tư lâu dài với cái nhóm của tiến muốn gỡ gạt muốn lấy được những má kèo ờ, của tiến đăng trong nhóm trước giờ bóng lăn những má kèo chuẩn khi mà nắm bắt được đội hình ra sân chính thức anh em à, hoặc là những anh em nào mà mà có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng vẫn chưa có một cái trang chơi uy tín ấy đó muốn tìm đến tiến để lấy một cái trang chơi thì cứ liên hệ ngay cho tiến đi chỉ cần anh em có đủ các điều kiện mà tiến đưa ra thứ nhất là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy anh em hoặc là anh em có xài cái ví momo thì chỉ cần có một trong hai cái ứng dụng đó thôi thì tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi mà nó uy tín nhất đó nếu như mà anh em tin tưởng thì cứ liên hệ nhé còn không tin tưởng nữa thôi đừng có liên hệ nhau cho mất thời gian tiến không có rảnh mà mà phải giải thích cho từng người nghe đâu đấy còn nói chung để liên hệ với Tiến anh em có thể liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 Tiến có để ở phía dưới video trong cái góc màn hình này đó anh em nhìn vào góc màn hình thấy được cái số Zalo của Tiến ngoài ra anh em cũng có thể liên hệ qua à, bốn uh, cái đường link dưới phần mô tả video ấy thì mỗi video Tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả như là Facebook này Telegram fanpage cùng với TikTok anh em có thể liên hệ một trong bốn cái đường link trực tiếp này đó vì hiện tại tiến chia sẻ thêm là cái telegram của tiến đang bị giả mạo khá là nhiều nha anh em cho nên tốt nhất anh em cứ liên hệ trực tiếp qua những cái đường link này cho nó an toàn nhé còn không thì cứ liên hệ qua cái số zalo thôi đó để tránh cái việc mà bị lừa đảo mà khi anh em tìm đến tiếng thì nên gọi trực tiếp để xác minh cái giọng của tiếng nha anh em đó vì hiện tại cái tụi lừa đảo nó nó lộng hành lắm anh em ơi nó lấy cái danh nghĩa của mình nó đi lừa đảo các anh em đó xong rồi để cho người mang tiếng cũng chính là tiếng mà thôi đấy thì à, tiến chỉ muốn chia sẻ cho anh em biết thêm về những cái đường à, link cũng như những cái cách mà để liên hệ với tiến để tiến có thể giúp đỡ anh em tạo một cái trang chơi hướng dẫn cho anh em cách đăng ký cách vào kèo đó cách chơi trên trang như thế nào ok chưa cần thì hãy liên hệ còn không cần thì thôi khỏi có hỏi làm gì cho mất thời gian nhé anh em ok thì với những cái mã kèo này anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này nha rồi đưa ra những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất thì nhìn vào màn hình anh em có thể thấy này à, đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội trong cái cuộc đối đầu vào đêm nay à, chủ nhà Bayern ra sân với sơ đồ 4231 tiền đạo cấm cao nhất của Bayern đó chính là cái thằng ờ, Thomas Muller à, và cái bộ ba hậu công cho Muller đó chính là Coman cùng với uh, Musiala và Sané đó và cái cặp trung vệ ở trận đấu này có sự góp mặt uh, của cái thằng trung vệ quen thuộc đó chính là uh, Kim thì cái, cái thằng này nó đang có phong độ cực kỳ cao luôn em những cái pha phòng ngự cũng như phản công của nó cực kỳ sắc bén ở những cái vòng đấu gần đây tại Bundesliga đó còn về đội khách Man City thì sẽ ra sân với sơ đồ là 3241 như những gì anh em đã biết chắc chắn là Man City những trận cầu quan trọng thì sẽ không thể thiếu vắng được con quái vật đó chính là Eden Haaland đúng không trừ trường hợp nó bị chấn thương nó không phải ra sân thôi đó nhưng mà hiện tại cái thể lực của nó cực kỳ sung mãn anh em cũng như là cái phong độ ghi bàn của nó cực kỳ tốt ở những trận đấu gần đây luôn đó và Haaland chính là cầu thủ mà cắm cao nhất trong cái cuộc đối đầu đêm nay với à, Bayern Munich và cái bộ tứ hộ công cho cái thằng Haaland đó chính là uh, này đó Gundogan này cùng với Kevin De Bruyne này đó và uh, Kyle Walker thì đây chỉ là những cái sơ đồ mà ga xăng dự kiến thôi anh em nên nhớ nhé sẽ không có gì chắc chắn ở cái sơ đồ này hết cho nên anh em ờ, chỉ xem qua tham khảo cùng với tiếng thôi đó chắc chắn mà chiếu giờ bóng lăn tuy những cầu thủ này sẽ ra xăng đó cũng phần trăm là những cầu thủ này sẽ ra xăng nhưng chắc chắn là sẽ chơi với cái sơ đồ khác chứ không phải cái sơ đồ này đó đây chỉ là những chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em chúng ta tham khảo về cái đội hình thôi ok còn về cái tình hình lực lượng chấn thương thì anh em có thể thấy là đội khách Man City chỉ thiếu vắng mỗi cái thằng tiền đạo trẻ đó chính là cái thằng Phil Foden mà thôi còn lại đội chủ nhà bay em thiếu vắng đến ba cầu thủ đó chính là uh, ờ, Chobon Martin cùng với Neuer và Hernandez à, ờ, và riêng về cái trường hợp của Chobon Martin thì nó có thể ra sân ở cái trận đấu đêm nay đó vì nó đã có được cái dấu hiệu bình phục chấn thương nha anh em nhưng đây chỉ là những gì mà chuyên gia đưa ra cho anh em tham khảo rồi cũng chưa chắc là nó có thể ra sân trong cái trận đấu này nữa đấy trước giờ bóng lăn khi mà có được thông tin đội hình chính thức chắc chắn tiến sẽ soi kèo kỹ hơn khi mà biết được cái lối chơi cái sơ đồ của hai đội thiếu vắng những cầu thủ quan trọng nào đó lúc đó tiến sẽ đưa những mắc kèo mà nó chuẩn hơn nó rất chuẩn lên trên nhóm cho anh em chơi chuẩn ở đây không phải là chắc ăn kèo 100% mà có nghĩa là tiến nắm bắt được cái thông tin chính thức ra sân của hai đội cũng như biết lối chơi đội hình của hai đội lúc đó thì tiến soi kèo nó sẽ uh, có tỷ lệ ăn nó cao hơn so với những cái kèo mà tiến nhận định sớm đưa lên youtube đúng anh em anh em chơi bánh bóng anh em cũng hiểu nắm bắt được đội hình nắm bắt được lối chơi thì cái tỷ lệ thắng nó sẽ cao hơn nhiều so với cái việc mà anh em chơi hình hensui 50 50 đấy thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai thằng này nhá trước tiên là bay em nó có cái phong độ cũng ờ, không được ổn cho lắm đó khi mà nó sau khi trải qua cái chuỗi 4 trận thắng liên tiếp thì ở 6 ờ, vòng đấu gần đây nhất nó chỉ mang về hai chiến thắng mà thôi cùng với đó là một trận hòa và ba thất bại đấy thì nói chung cái phong độ của Bayern ở thời điểm hiện tại có thể nói là khá là tệ đúng không anh em đấy ở trận lượt đi thì nó cũng vừa mới để thua Man City với tỷ số khá là đậm là 3-0 thì sau cái trận thua này quay trở về sân sân nhà tại giải đấu Bundesliga thì nó đã để ờ, cái thằng Hot Vietnam cầm hòa với tỷ số là một điều đấy thì tiến sẽ cho anh em xem lại cái trận lượt đi của hai đội này trận lượt đi thì trên sân nhà bay Bayern ờ, đã được Man City chấp khá là cao đó sân nhà Man City Man City đã chấp Bayern với mức chấp là một hòa cả trận luôn và trận đấu này Man City đã ăn với tỷ số là 3-0, một tỷ số khá là đậm trước Bayern Munich. À, và ở trận đấu này đã xuất hiện đến 8 góc dành cho Man City cũng như 5 góc cho Bayern. Đó và tổng góc ở trận đấu này là 13 cũng đã về tài nha anh em. Đó thì Tiến cũng nhớ mãi là những cái trận C1 Tiến thường cho mã kèo tài góc cũng như là mã mã mã kèo à, à, tài bàn thắng rất là cao nếu như những trận nào tiến cho ăn chắc chắn tiến sẽ lên những mã kèo mà mà à, đa số là về tài cho anh em chơi đó cũng như trận này thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo là tài 2.75 này cũng húp thêm mã kèo là Man City chấp 1 đúng không cùng với đó mã kèo góc tài góc 9.5 anh em cũng đã húp full ba mã kèo ở trận đấu này mà tiếng đã cho anh em đó riêng mã kèo tài anh em vẫn húp được nửa mâm đó thì tiếng một lần nữa cũng xin chúc anh em chúc mừng anh em đã thắng ba mã kèo mà tiếng cho anh em ở cái trận lượt đi này nhá đấy thì quay trở lại với cái uh, phong độ của hai đội thì đây sau khi uh, thua không ba trước Man City ở cái trận lượt đi đó sau khi Bayern để thua trước trận lượt đi thì quay lại sân nhà Bayern này đã bị ờ, cái thằng Hot Nham cầm hòa tỷ số một đều tại Bundesliga thì sau cái trận hòa này Bayern nó chỉ có được 59 điểm mà thôi đó và hiện tại nó chỉ hơn cái thằng Dortmund này là hai điểm cách biệt thôi anh em một số điểm không hề an toàn cho lắm nha đặc biệt là Dortmund cũng đang có một phong độ cực kỳ tốt trong giải năm nay và theo những gì mà tiến thấy Dortmund đi đấu thì nó cũng rất là à, quyết tâm để giành lấy cái ngôi vương đó để cạnh tranh cái ngôi vương với BM vào năm nay thì anh em thấy này với hai điểm cách biệt thôi một trận thắng thôi chắc chắn là chưa biết được cái đội nào là nó nó sẽ giành cái ngôi vô địch mùa giải năm nay đâu anh em đó ngoài ra là bây em còn phải chuẩn bị cho cái trận đấu ờ, với Man City chắc chắn nó sẽ dồn mọi nhân lực đó dồn mọi nhân lực cho cái cuộc đối đầu với Man City vào đêm nay đấy thì sau khi mà mà chơi trong cái trận đêm nay anh em nhìn này cứ khung giờ này chỉ sau hai ngày thôi sau hai ngày nó tiếp tục phải làm khách trên sân của cái thằng men 05 đó thì chắc chắn là thể lực nó sẽ không đủ đúng không anh em nó chỉ chơi xây tua đội hình mà đối đầu với men 05 một đội bóng đây tiến sẽ cho anh em xem men 05 nó đang đứng ở vị trí thứ 8 mày xếp hạng và nó cũng đang cạnh tranh một cái vị trí trong top 6 cũng như top 5 uh, à, Bundesliga đó để giành cái vé tham dự cúp châu Âu đúng không anh em chắc chắn là mạnh 05 nó cũng không có dễ dàng đó không dễ dàng mà để cho Bayern đánh bại trên sân nhà của mình đặc biệt thêm một điều nữa là Man 05 nó chả còn cái mục tiêu nào hết ngoài cái Bundesliga mà thôi nó sẽ tập trung mọi nhân lực cũng như nó sẽ tranh thủ cái thời cơ mà Bayern nó tung mọi uh, uh, sức lực trước Man City vào đêm nay đó nó để để để, để nó hạ cái thằng Bayern ở cái uh, vòng đấu Bundesliga tiếp theo đó ít nhất là một trận hòa đúng không anh em thì cái điều này sẽ càng khó khăn thêm cho Bayern đấy sẽ mọi nói chung mọi điều hiện tại nó đều đang chống lại cái thằng bay Bayern anh em đó đặc biệt là cái trận thua ở trận lượt đi khá là đậm 0-3 rất khó để bay em có thể gỡ trong cái cuộc đối đầu này luôn đấy thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ uh, uh, uh, của đội khách Man City ở cái ờ, khoảng thời gian gần đây nha anh em thì Man City nó đã trải qua liên tiếp là chín trận uh, thắng liên tiếp đó chín trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường à, và hiện tại anh em nhìn xem này thì Man City vẫn còn nguyên cái cơ hội là cái cú ăn ba ở mùa giải năm nay nhé anh em đầu tiên là ngoại Anh cũng như là tại cúp C1 châu Âu nó có lợi thế rất lớn để đặt cái vé vào lấy cái vé vào vòng bán kết khi mà lượt đi đã thắng 3-0 trước em rồi đó cũng như là tại cúp F3 nó cũng đã tiến vào vòng à, khá là sâu bán kết chung kết vậy đấy trước à, để đối đầu với cái thằng Sheffield United này đó một đội bóng à, khá là mềm đó Man City chỉ dễ dàng hạ cục phần này mà thôi cho nên chắc chắn là Man City trước mắt nó chỉ cần à, một cái thế trận không cần quá áp đảo chiếc em lên em đó nó sẽ chơi chủ động chắc chắn với em nó sẽ chơi chủ động với cái lối chơi là nó thủ luôn cũng được đó phòng ngự phản công nó nhường toàn bộ thế trận cho em, nó chỉ chờ cơ hội để đâm thằng em này thôi đấy thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái lợi thế của Man City ở trận lượt đi và cái phong độ của Man City ở hiện tại ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn em sẽ rất là khó để có thể có được một cái chiến thắng trước Man City huống chi là một chiến thắng cách biệt 3 đến 4 bàn đúng anh em thì anh em hãy xem thêm về cái vòng đấu sân nhà cũng như sân khách của hai đội này đây trên sân nhà thì em như tiếng nói vừa rồi sau khi nó trải qua cái chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở ở hai trận đấu gần đây nó thi đấu cực kỳ tệ trên sân nhà đó thua một hai trước Facebook và bị loại khỏi cái cúp quốc gia Đức luôn cũng như là trận hòa mới đây nhất trước cái thằng Hot Vietnam đó trận hòa một điều nó chỉ có được một điểm ở trận đấu này trên sân nhà cũng khiến cho nó phải rơi vào cái tình thế rất là khó khăn ở cái ờ, trận đấu tiếp theo để tranh cái ngôi vương của mình tại Bundesliga còn về Man City thì vẫn thế vẫn có một phong độ cực kỳ khủng cực kỳ hay đó ba trận thắng liên tiếp tại ờ, sân khách và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trước Southampton thôi và ghi được đến 8 bàn thắng một cái thông số cực kỳ khủng dành cho Man City đó thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này này trong lịch sử thì ở 4 lần đối đầu nhau gần nhất, Man City đã có được 3 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất một thất bại trước cái thằng Bayern mà thôi. Đó, một cái thông số cũng như là khá áp đảo về Man City thì như Tiến đã phân tích nãy giờ anh em thấy đấy, lịch sử đối đầu, phong độ, lợi thế ở trận lượt đi. Đấy, tất cả nó đều đang nghiêng về phía cái thằng là là Man City nha anh em. Đấy, thì với những gì mà mà mà à, hai đội thể hiện ở thời điểm hiện tại chắc chắn một cái trận đấu đêm nay sẽ cực kỳ khó khăn đối với BM luôn thì với những gì tiến đã phân tích cũng như lịch sử đối đầu và phong độ của hai bên à, cùng với tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái thời điểm này tiến sẽ có các mã kèo cho anh em có thể đầu tư như sau đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến đó chính là cái mã kèo là tài thẻ trong trận đấu này đó vì sao vì hiện tại hai đội đang bước vào cái trận đấu dạng như là sống còn ở trận lượt về này chắc chắn thi đấu sẽ là quyết liệt đúng không anh em đó cho nên tiến tin là trận đấu này sẽ xuất hiện từ 4 thẻ phạt trở lên thậm chí là có xuất hiện cái thẻ đỏ trong cái trận đấu này đấy ngoài ra ngoài ra thì sao ngoài ra anh em có thể đầu tư thêm đầu tư thêm cho tiến đó chính là vào cái mã kèo là tài nhưng mà hiện tại mã kèo tài ba hòa này khá là cao nha anh em nếu như mà anh em theo tiến ấy tiến vẫn tự tin đầu tư vào cái mã kèo tài ba hòa ngay từ đầu chặn nhưng nhưng mà anh em có thể đợi bóng lăn tầm 10 đến 15 phút đó đợi kèo hạ xuống còn 2.75 đó để cái mã kèo cả chặn này hạ, hạ xuống còn 2.75 rồi anh em vào cũng chưa có muộn đúng không nhưng mà riêng tiến vẫn vào ngay từ đầu anh em kết thì vào chung với tiến đó thắng thua thì thì anh em mình vui vẻ đúng không những mã kèo mà tiến đưa lên youtube tiến nói rõ rồi chỉ là tham khảo thôi tiếp theo đó anh tiến cũng sẽ đầu tư thêm vào cái mã kèo là tài 1.25 cả chặn đó thì đây chính là ba cái mã kèo mà tiến đã cho anh em trong cái cuộc đấu đầu này ngoài ra anh em còn có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo đó chính là cả hai đội cùng ghi bàn trong cái trận đấu này đấy thì đây chỉ là những cái uh, uh, nhận định dự đoán của tiến trong cái cuộc đấu đầu đêm nay thôi anh em thấy hợp mã trùng máu thì vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại nha uh, còn những anh em nào mà có muốn muốn có một cái trang chơi uy tín đấy có uh, à, muốn vào cái nhóm của Tiến này muốn cùng đồng hành đầu tư đặc biệt là những anh em mà xa bờ thua tha cái mùa World Cup euro vừa rồi ấy đó hoặc là những anh em mà có kinh nghiệm về bánh bóng nhưng vẫn chưa có một trang chơi uy tín đó vẫn muốn đang tìm một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ với Tiến nếu như anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking hoặc là chuyển khoản online ấy đó hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký tài khoản trên trang để chơi cũng như hướng dẫn cho anh em cách vào nhiều cái mã kèo nó rất là hấp dẫn mà mã kèo hay khác đó và hướng dẫn cho anh em cách sôi kèo cách đặt kèo cách vào kèo bán kèo tuyến sẽ hướng dẫn đầy đủ hết cho anh em nhé thì uh, tiến cũng chia sẻ thật lòng chỉ những anh em nào mà thật sự tin tưởng tiến đó muốn tiến hướng dẫn chỉ cho cái cách chơi trên trang thì hãy liên hệ còn nếu như mà sợ này nọ thì tốt nhất đừng có liên hệ chứ tiếng không có rảnh mà trả lời những cái tin nhắn của anh em dạng như là uh, cái trang này nạp vào được rồi lỡ rút không được rồi sao anh cái kiểu tiếng không có rảnh mà để hỗ trợ trả lời những anh em đó đâu nha đó tiếng chỉ uh, giúp đỡ cho những anh em mà thật sự tin tưởng muốn vào nhóm muốn có một trang chơi thôi ok chưa thì uh, anh em có thể liên hệ với Tiến như Tiến đã nói từ đầu video số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link trong bốn cái nền tảng khác nhau Facebook cá nhân này fanpage tiktok cùng với telegram ở dưới phần mô tả trong video ấy ok thì uh, anh em cần cứ liên hệ nhé tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây uh, tiến cũng chúc cho anh em và gia đình anh em uh, có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này và cũng chúc cho anh em là luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé